Nếu như không muốn người khác dạy dỗ mình Thì tốt nhất sống làm sao đừng để người khác bắt bẻ mình Điều đầu tiên Sống là phải có lòng tự trọng Nếu như sống mà không cần đến lòng tự trọng Bất chấp lời phán xét của người đời Thì từ nay về sau đừng có mở mồm ra là đổ lỗi cho hoàn cảnh Nghe chưa? nói cậu biết Đời của tôi không sợ nghèo Cái mà tôi sợ á Là ông được ngồi ăn cơm cùng gia đình kìa Còn điều mà tôi mong ước Đó là ngày hai đứa con của nó lớn lên Nó trưởng thành Ít thôi nhé không nhiều Nhưng từng chiều thường hay đúng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 nhiều khi mày nói ra người ta còn khoái chí người ta còn đã cái đường đời nó khốn nạn vậy đó mày ơi cuộc sống của tôi bây giờ quá bất mãn rồi không còn gì để từ bạn bè tới người thân tới tình yêu tới anh em tới gia đình đứa bạn thân cấp 3 sẽ đi với bạn còn đời chưa chắc chưa chắc người yêu của bạn sẽ đi đến hôn nhân với các bạn kể cả chúng ta sẽ khép lại cuộc đời với tình cảnh vợ chồng và chắc ăn một điều đó là gì mỗi ngày mở mắt ra là ngày các bạn xa ba mẹ càng dần càng gần có nghĩa là bạn sẽ không đi với ba mẹ và ba mẹ sẽ không đi với bạn vậy ai đi với các bạn nghề nghiệp tao đã với mày rất nhiều lần tao nói từ rất lâu rồi đồng tiền nó phá hư tất cả mọi thứ